anh không trở về bao yêu thương ngày xưa em xin cắt lại. nhìn anh tay cầm tay bên ai nói cười nước mắt rơi trong lòng hạnh phúc ấy còn không khi anh đã không níu giữ giờ chỉ muốn được bên anh như lúc xưa vui thua, chỉ mong anh sẽ quay về bên em không khi anh đã không yêu xưa giờ chỉ muốn được bên anh như lúc xưa vui đùa chỉ mong anh sẽ quay về bên chút lòng hãy cô ta chỉ xem anh là trò mùa vui